trên VOA ngày 19 tháng 1. Hình ảnh bài viết trên trang VOA tiếng Việt chỉ có thể phỏng đoán rằng trong lúc cuộc đấu tranh với các sai phạm trong chống dịch COVID-19 đang trên đà, những mối quan hệ với gia đình ông Phúc bị phơi bày. Điều này đặt ra vấn đề về tính giải trình khi xét đến việc hai phó thủ tướng bị cho thôi chức. VOA dẫn lời giáo sư Carl phân tích. Bộ Chính trị có thể chọn cách xử lý khác như khiển trách, cảnh cáo hay yêu cầu ông Phúc tự phê bình trước Bộ Chính trị Tuy nhiên, họ đã chọn cách để ông Phúc tự nguyện nộp đơn xin nghỉ để giữ thể diện cho ông. Cũng theo lời giáo sư Cartier, vị giáo sư này chỉ ra quy định về những gì đảng viên được và không được làm mà ông Trọng ban hành, trong đó có những quy định về trách nhiệm của đảng viên trong đảng ủy và các cơ quan chính quyền để làm cơ sở loại bỏ ông Phúc. Ông Trọng vẫn còn uy quyền chừng nào ông vẫn còn nhận được sự ủng hộ của đa số Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương. Ông nói thêm và cho biết Chính sự ủng hộ này đã giúp ông Trọng loại được ông Phúc. Nếu so với hồi năm 2012, ông Trọng đã không có đủ số phiếu của Trung ương để kỷ luật ông Dũng. Theo giáo sư Thayer, do Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương đã chuyển từ chính phủ sang đảng, và bản thân ông Trọng đã thay ông Dũng làm trưởng ban chỉ đạo này. Nhờ vậy mà ông Trọng đã củng cố được quyền lực. Vị giáo sư này không cho rằng việc ông Phúc bị loại bỏ là do đấu đá chính trị trong nội bộ đảng, mà là vì ông Phúc là nạn nhân của việc ông Trọng chỉ mũi dùi vào tính giải trình của các quan chức đảng cấp cao trong việc giám sát người dưới quyền. Đây là vấn đề khẩn cấp do sự phẫn nộ của quần chúng xung quanh những bê bối trong phòng chống dịch Covid-19, ông phân tích. Hình ảnh ông Phúc và ông Trọng bằng mặt mà không bằng lòng. Tuy nhiên, ông nhìn nhận ông Phúc thuộc cánh chính phủ, trong khi ông Trọng thuộc cánh đảng, và những người thuộc hai cánh này có tầm nhìn và lợi ích riêng khác nhau. Tại đại hội 13 của đảng, người của hai cánh này đã đẩy ông Trọng và ông Phúc vào tranh chức tổng bí thư và kết quả là ông Phúc không đạt được đủ sự ủng hộ. Khi được hỏi có phải ông Trọng làm gắt gao hơn trong chiến dịch đốt lò của mình so với người đồng cấp ở Trung Quốc tập Cận Bình trong chiến dịch đã hổ diệt ruồi hay không, ông Carl Thayer cho rằng mặc dù ông Trọng theo sát những gì đảng Cộng sản Trung Quốc và Tập Cận Bình làm, nhưng cần nhớ rằng Ông Trọng đã tập trung vào việc xây dựng đảng trong suốt sự nghiệp của ông rất lâu trước khi ông Tập lên nắm quyền ở Trung Quốc. Trong khi ông Tập muốn làm Tổng Bí Thư và Chủ tịch nước trọn đời, thì ông Trọng lại muốn đưa cuộc chiến chống tham nhũng trở thành di sản của ông. Ông giáo sư phân tích, ông Trọng chắc chắn có động cơ bài trừ tham nhũng. Ông đã tiến hành một cách thận trọng bằng cách sửa đổi các quy định của đảng theo thời gian. Nhờ đó, ông đã đặt được nền móng cho việc trừng trị các quan chức tham ô hay biến chất cho dù cấp cao đến đâu. Ông Thayer giải thích và cho rằng sở dĩ ông Trọng đẩy được cuộc chiến tham nhũng trong các vụ án liên quan đến Covid lên mức cao như vậy là do sự phẫn nộ của nhân dân. Đánh giá về cựu chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc, ông thầy giờ nói, ông Phúc từng là cánh tay mặt rất đắc lực cho chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng với tư cách Phó Thủ tướng Thường trực và không có dấu hiệu gì cho thấy ông Phúc là người cán bộ suy đồi. Ông Phúc làm việc hiệu quả nhất khi ông đứng đầu chiến dịch chống dịch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 sự việc hai Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam bị cách chức vẫn còn nóng trên diễn đàn và báo chí quốc tế vẫn tiếp tục quan tâm và bình luận. Ngày 17 tháng 1, VOA Tiếng Việt có bài viết Hai Phó Thủ tướng được cho nghỉ khuất tất đằng sau, bình luận về sự kiện này. Hình ảnh bài viết trên trang VOA Tiếng Việt. VOA đặt câu hỏi, bị thanh trừng hay tự xin nghỉ, nguyên nhân là gì? tại sao quy trình của đảng và quốc hội miễn nhiệm hai phó thủ tướng và bổ nhiệm người mới lại diễn ra nhanh gọn như vậy? Hai vị phó thủ tướng đã phạm sai lầm gì đến mức bị bãi chức? Theo VOA, hồi tháng 10 năm 2022 đã từng có một hội nghị bất thường tại hội nghị này. Ba ủy viên trung ương đã bị thanh trừng. Đó là các ông Nguyễn Thành Phong, Huỳnh Tấn Việt và Bùi Nhật Quang. Họ được đảng nói rõ là đã có sai phạm gì, khuyết điểm gì và bị kỷ luật thế nào, rồi mới cho ra khỏi trung ương. Tuy nhiên, với hai ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam, đảng lại không hề nói rõ là nguyên nhân gì. Thông báo phát đi của Trung ương đảng và Quốc hội đều cho rằng việc này là xét theo nguyện vọng cá nhân của hai ông Minh và Đam. Tại kỳ họp Quốc hội để bãi nhiệm, hai ông Minh và Đam còn được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa và ca ngợi công lao Tất cả những điều này cho thấy dường như hai ông không hề bị thanh trừng mà chỉ là hạ cánh an toàn. VOA dẫn lại câu trả lời báo chí về nguyên nhân bãi nhiệm của hai phó thủ tướng này. Ông Bùi Văn Cường, chủ nhiệm văn phòng quốc hội, nói như sau. Nếu có vấn đề về sức khỏe không đảm bảo hay uy tín giảm sút thì xin thôi, cấp có thẩm quyền khi đó sẽ xem xét miễn nhiệm nhiệm vụ ấy. Và VOA bình rằng không rõ hai ông Minh và ông Đam gặp vấn đề gì về sức khỏe mà cùng một lúc hay uy tín giảm sút nếu uy tín giảm sút thì vì lý do gì vì từ trước đến nay hai ông chưa từng bị đảng loan báo kỷ luật hình ảnh hai ông phó thủ tướng bị bãi nhiệm cũng trong bài báo này VOA dẫn lời luật sư Lê Quốc Quân một luật sư bất đồng chính kiến ở Hà Nội ông nói rằng bất chấp các ngôn từ là cho thôi hay hình thức trang trọng đúng quy trình mà đảng thể hiện bản chất của việc này vẫn là kỷ luật Ông Quân phân tích nguyên nhân hai vị này bị kỷ luật là do những bê bối trong vụ chuyến bay giải cứu ở Bộ Ngoại giao và vụ bộ xét nghiệm của công ty Việt Á. Hai ông này phải chịu trách nhiệm về những vụ tham nhũng của cấp dưới của mình vốn đã bị bắt và khởi tố trong hai vụ án lớn, ông Quân nói. Trước đó, ông Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý của ông Đam, đã bị khai trừ đảng, truy tố về tội nhận hối lộ trong vụ Việt Á còn ông Nguyễn Quang Linh, trợ lý của ông Minh cũng bị bắt giam để điều tra với cùng một tội danh trong vụ chuyến bay giải cứu. Ngoài ra, ông Quân cũng đề cập đến yếu tố Trung Quốc được tờ báo Nikkei Asia của Nhật loan ra. Đó là tại buổi tiếp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Bắc Kinh vào tháng 10 năm 2022, Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói với ông Trọng là cần giới hạn ảnh hưởng của các nhân tố phương Tây và nêu đích danh ông Phạm Bình Minh. Ông Minh là con trai của Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, người có quan điểm chống Trung Quốc mạnh mẽ trong Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do vậy, chúng ta có thể dự đoán nguyên nhân đằng sau là sức ép của phương Bắc và của những người bảo thủ có ý chống lại sự hội nhập với thế giới phương Tây, mà đặc biệt là Hoa Kỳ. Khi cần kỷ luật thì người ta có thể đưa ra vô vàng lý do vì luật sư bất đồng chính kiến này phỏng đoán. Tuy nhiên, VOA khẳng định họ không thể kiểm chứng được thông tin này hình ảnh luật sư bất đồng chính kiến Lê Quốc Quân. Nhận xét về hai vụ cựu phó thủ tướng này, luật sư Quân nói với VOA rằng bản thân ông khá quý mến ông Minh và ông Đam. Tôi có theo dõi họ và thấy cả hai đều là người có năng lực, học vấn cao, thông thạo ngoại ngữ gần gũi với nhân dân và báo chí. Còn nói chuyện tham nhũng hay không thì tôi không biết, nhưng trong sạch thì dứt khoát là không. Bởi vì một lý do duy nhất, anh không thể là một giọt nước trong, trong một lọ mực đen. Ông Quân nói thêm, ông chỉ ra vai trò rất lớn của ông Đam trong việc hội nhập cùng ASEAN khi còn là vụ trưởng vụ ASEAN và sau này là thư ký riêng của Phó Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Tôi nghĩ ông Đam có ảnh hưởng lớn từ tinh thần đổi mới và vì dân của ông Kiệt. Riêng ông Phạm Bình Minh thì tôi nhận thấy rõ vai trò của Việt Nam đang lên, được ngồi vào nhiều ghế quan trọng của Liên Hiệp Quốc như là ủy viên không thường trực, giờ lại là thành viên của Hội đồng Nhân quyền.